Các bạn thân mến, tiếp tục một video mới để truyền tải lên kênh cho quý vị và các bạn xem đây Thì hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở khu vực thành thành nhà mạc các bạn nhé à, Như trong cái video trước Sơn đã giới thiệu ấy, thì đó là khu vực uh, Sơn đến tiếp theo đó là khu vực thành nhà mạc, thành cổ Thì cái vị trí ở nơi đây thì uh, chúng ta cũng phải đi ngược theo những cái bậc thang như thế này Và lên những cái núi đá những cái núi đá này thì theo kiểu như là truyền thuyết để à, truyền thuyết lại thì từ thời nhà Mạc thì các à, à, vị à, vua quan ngày xưa đã chọn nơi đây để à, làm à, một cái bức tường thành để ngăn à, cách à, chống lại à, giặc ngoại xâm ấy các bạn. Ôi, nên đi lên đây thì cũng khá là mệt rồi bởi vì à, phải đi lên ờ, rất là nhiều cái bậc đá trên cao được cái thì ờ, trên này gió rất là mát nhưng mà mệt các bạn ạ đây như các bạn ờ, quan sát thấy đây cái ở bên kia thì cũng có một bức núi đá chảy dài sang phía bên bên bên này nữa này các bạn này đó và sau này thì bàn tay con người đã tạo lên những cái lối đi những cái bậc đi để lên trên đỉnh những cái núi đá được gọi là thành nhà mạc khu vực này cái view ở đây thì chúng ta có thể uh, quan sát xung quanh nó cũng khá là đẹp toàn bộ uh, những uh, khu vực núi đá đó và ở phía xa xa bên kia thì còn có động uh, gọi là động nhị thanh và động tam thanh các bạn ạ thì chắc là sơn cũng sẽ uh, cố gắng à, Part 3 thì Sơn sẽ sang bên đó Ở ờ, phía phía trên này thì chúng ta cũng có thể là quan sát xuống ờ, phía bên ờ, bên bên dưới thành phố Thành phố Lạng Sơn các bạn thì Chúng ta cũng có thể quan sát được toàn cảnh luôn Nhưng bây giờ thì Sơn sẽ đi lên cao hơn nữa các bạn nhé Bây giờ Sơn sẽ lên cao hơn nữa để xem ở phía trên này nó còn có những cái view gì đẹp hơn nữa không Sơn sẽ ghi hình và truyền tải cho các bạn xem các bạn ơi, Sơn đã lên được uh, trên uh, đỉnh Trên đỉnh chóp <laughs> Đỉnh chóp của một uh, ngọn núi đá Ở trên này thì gió cực mạnh các bạn ạ Ui, gió mạnh quá cho nên là Gió mạnh quá cho nên là Sơn uh, uh, sẽ nó hơi bị ồn Hơi bị ồn một xíu các bạn nhá Các bạn phải hết sức thông cảm uh, Nhưng mà khi mà đứng ở trên này thì uh, Chúng ta có một cái cảm giác nó rất là phê Nó rất là thích bởi vì là Trên này thì uh, à, nó có những cơn gió cực mạnh luôn có những cơn gió cực mạnh và chúng ta có thể được ngắm xung quanh ngắm xung quanh tất cả những cái bức tường thành của thời nhà mạc các bạn ạ à, theo như những cái bức tường thành à, gọi là tường thành đá thì ở đây thì ngày xưa là à, thời nhà Mạc đã chọn nơi đây để à, làm nơi kiểu như là làm kiểu như làm căn cứ ấy các bạn ấy và sau này thì được à, con người à, tu tạo lên và làm những cái bậc thang đi đi lên trên trên thành kia như các bạn quan sát kìa đó và phía bên này và sang phía bên này thì chúng ta đứng ở đây thì chúng ta có thể quan sát được xuống toàn bộ khu vực thành phố Lạng Sơn Toàn bộ khu vực thành phố Lạng Sơn Nhìn xuống được một cái view rất là đẹp Một cái view toàn cảnh thành phố Lạng Sơn luôn các bạn ạ và ở bên phía bên kia thì nó có những cái dãy núi đá sát kề với cả người kiểu nhà dân ấy Người ta cũng làm nhà sát với các những núi đá kia nó trông trùng trùng điệp điệp Nó khá là thú vị Trông nhìn cái view của nó khá là đẹp luôn Đấy còn à, ở phía bên dưới này Đây như các bạn quan sát thấy đây là nó sẽ có thêm một quả đồi nhỏ Thì nó vẫn là chung với cái à, dãy tường thành nhà mạc này thôi các bạn ạ Và nó người ta cũng tôn tạo một cái lối đi lên người ta cũng có làm những cái lối bậc thang để ờ, đi lên ờ, trên ờ, đỉnh cái kiểu như cái ngọn núi này để chúng ta có thể đứng ở trên này và chúng ta à, ghi lại được những cái bức hình à, toàn cảnh thành phố Lạng Sơn cũng như là một cái view rất là đẹp nếu mùa hè mà các bạn à, đi lên nơi đây mà đứng trên này hóng gió thì phải gọi là ối rồi ôi hết nước chấm các bạn ạ đẹp cực kỳ luôn mát lắm những chiếc này mát mát vô cùng mát luôn Nó sung sướng Đây toàn cảnh thành phố Lạng Sơn này các bạn này Rất là đông đúc nhà Toàn nhà mái đỏ trông rất là hay Rất là đẹp luôn Còn bây giờ thì Sơn sẽ đứng ngắm ở đây một nát rồi Sau đó là Sơn cũng uh, sẽ đi xuống và sang bên khu vực uh, uh, hang động Có gọi là uh, hang uh, Nhị Thanh và hang Tam Thanh các bạn ạ Có hai hang có hai hàng lối liền với nhau ở bên chỗ chỗ chỗ à, dưới chân của làng Tô Thị nó cũng có một cái hang để lối thông sang à, hang Nhị Thanh ấy nhưng mà cái khu vực đấy à, là người ta cấm người ta không cho đi vào bởi vì là người ta chưa khám phá hết đó là ờ, mình có hỏi người dân đấy thì người ta bảo là ở trong có thể là có vẫn có rắn rết rồi mọi thứ nguy hiểm cho nên là à, người ta cấm chưa cho đi vào các bạn ơi, có lẽ là cái video này thì ờ, Sơn cũng ờ, xin phép được ờ, kết thúc tại đây thôi Để Sơn sang khu vực bên động Tam Thanh và động Nhị Thanh Để Sơn ghi lại những cái hình ảnh bên đó và truyền tải những kênh cho các bạn xem nhé Bởi vì cái khu vực ở bên thành nhà mạc, thành cổ này Thì nó cũng có rất là nhiều những cái ngọn đồi, ngọn ngọn núi, núi đá này này để chúng ta có thể chúng ta đi bộ lên neo theo cái lối những cái lối bậc thang được người bàn tay con người đã tu tạo lên và chúng ta lên trên đó để ờ, tham quan cũng như là ngắm cảnh xuống ờ, toàn bộ khu vực bên dưới thành phố và ờ, những cái cảnh của những cái ngọn núi đá khác và bên trên này thì chúng ta lên trên này thì chúng ta sẽ được hưởng thụ một cái uh, không khí có nghĩa là nó rất là trong lành với uh, nó có những cái cơn gió rất là mạnh những cơn gió rất là là mát luôn các bạn ạ đó và cái khung cảnh ở đây thì Sơn cũng đã quay toàn bộ cho các bạn xem rồi các bạn ơi, à, trong cái video mà Sơn quay về những cái bức uh, núi đá kiểu chúng ta có thể gọi là những cái bức thành uh, cổ nhà mạc thì chính đó là những cái bức núi đá và trong những cái núi đá, các cái dãy núi đá ở xung quanh vị trí nơi đây thì Sơn cũng đã quay và ghi lại những cái hình ảnh À, và truyền tải lên uh, trong cái đoạn video để cho các bạn xem rồi một cái hình ảnh nó rất là đẹp về uh, uh, trùng trùng điệp điệp về núi đá này và về khu vực uh, toàn cảnh bên dưới thành phố Lạng Sơn và trong cái video này thì chắc là Sơn sẽ ghi hình đến đây thôi và Sơn xin phép được dừng cái video này tại đây và để uh, Sơn uh, di chuyển sang phía bên uh, khu vực hang uh, động Tam Thanh và động Nhị Thanh để Sơn khám phá bên đó xem là nó có còn những cái gì hay, những cái gì thú vị, những cái gì đặc biệt à, hay là những cái điều gì mà nói lên về lịch sử của đất Lạng Sơn này thì uh, Sơn sẽ ghi hình ở bên đó nữa các bạn nhé. Còn bây giờ thì Sơn xin phép được kết thúc video này tại đây và xin chào, được hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!